Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú thì à, buổi tối ngày hôm nay đó là ngày thứ hai ngày đầu tuần ngày 17 tháng 6 năm 2019 thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một buổi tối là luôn là vui vẻ và thật là mát không nóng như mấy hôm trước các bạn mấy hôm trước của chúng ta rất là nóng và hôm nay đã dịu trời buổi tối hôm nay đã mát rồi các bạn không bị oi bức thì sau một thời gian vừa rồi thì kênh của mình nó bị uh, treo các bạn ạ nói chung là bị treo thì mình không lên được cho các bạn rất là tiếc không lên được cho các bạn thì mình mới khắc phục hôm nay đã khắc phục thành công được rồi thì mình quay trở lại cùng đồng hành với các bạn ở trên YouTube còn trên Zalo thì mình vẫn đồng hành với các bạn thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đã có đã có kết quả kết quả của chúng ta thì là 74 tổng 1 chạm 7 chạm 4 các bạn nhé hôm trước của chúng ta là kép 77 thì hôm nay vẫn chạm 7 các bạn vẫn chạm 7 và 77 đó là tổng 4 thì hôm nay là chạm 4 ngày mai là tổng 16 hay là chạm 16 và con 7 con 4 này là có liên quan các bạn nhé tí mình lên những cái dàn đặc biệt rất đẹp cho các bạn thì à, trước khi vào chính thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô của ngày à, hôm nay đó là ngày 17 tháng 6 một chút về mặt lô tô hai nháy của chúng ta ngày hôm nay chỉ có duy nhất 54 thôi 54 và hai nháy thôi còn số số số, số chúng ta hôm nay quay rất đẹp quay rất đẹp không có đầu nào bị câm cả hôm nay ở trên trên Zalo nhóm thì mình có chốt cho các bạn đó là bạch thủ con 27 và lót đó là 72 thì chúng ta sau một chuỗi ăn thông rất là nhiều hôm các bạn ạ chuỗi ăn thông hôm trước chốt cho các bạn 39 và hai nháy xong thủ bạch thủ 32 48 bạch thủ 24 hay là 42 gì đó mình không nhớ mấy hôm rồi thì hôm nay rất tiếc là cầu đã bị đứt cầu bạch thủ đã bị đứt các bạn ạ chốt cho các bạn đó là bạch thủ 27 và lót 72 thì đã bị thất bại thì ăn thông thì tất nhiên là phải nghỉ các bạn nhé còn đâu ngày mai chúng ta trên Zalo vẫn ờ, tiếp tục đặc biệt thế này là ngày mai chắc chắn liên quan nhau rồi thì mình không dài dòng nữa và chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn chốt số cho ngày 18 các bạn nhé đâu xin lỗi các bạn để mình xem lại này 17 đúng ngày mai là ngày, ngày mai là ngày 18 chốt số cho ngày 18 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé mình chốt cho các bạn ngày mai con độc thủ độc thủ ngày mai đó là con 71 các bạn lót không đấy là tùy các bạn các bạn tham khảo lót 17 được mà không thì các bạn độc 71 cũng được và xong thủ lô ngày mai đó là con 54 45 cho tất cả chúng ta các bạn tham khảo cho ngày mai và phần lô tô độc thủ duy nhất một con đó là con 71 cho các bạn còn đặc biệt đấy thì ngày mai đặc biệt mình bắt cái bộ đó là bộ 24 ngày hôm nay cho tất cả các bạn 24 42 29 92 79 97 47 74 một ba ba ba mười mốt sáu sáu tám tám ba sáu sáu ba Các bạn nếu chưa đặc biệt các bạn biết mình bắt như thế này là bộ như thế nào các bạn nhé 13 31 68 56 18 81 Để cho tất cả các bạn đó là 16 số mình bắt ngày mai đó hai bộ 2 4 6 8 10 12 4 16 số đó là bộ 24 các bạn nhé bộ 24 và bộ 13 à, cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo 16 số một cái chạm ngày mai nhé các bạn nhé chạm ngày mai đấy mình bắt cứng cho các bạn đó là chạm 16 chạm 16 cứng các bạn nhé chạm 16 cứng cho ngày mai cho tất cả bạn tham khảo cho ngày 18 tháng 6 năm 2019 còn cái dàn đặc biệt này các bạn nếu con ờ, hôm nay đặc biệt của chúng ta đó là 47 mà các bạn à, xin lỗi các bạn đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó là 74 74 thì trong dàn 16 số của mình đây có con 74 này thì các bạn có thể bỏ hãng được loại bỏ nó đi hoặc là các bạn à, lót nó vào tránh trường hợp là số số của chúng ta anh đồng em quay là mất điện mình kiểm tra chút về phần uh, à, tuần suất nhé. tuần suất của con uh, à, 71 chốt độc thủ cho các bạn xem tuần suất đơn này cầu rất là đẹp con độc thủ 71 ngày mai xem cái tần suất của nó đang đi như thế nào các bạn nhé 44 5 5 3 Vậy ngày mai tần suất của chúng ta con 71 à, cũng rất là đẹp Mình rất là kết con 71 ngày mai Cho tất cả các bạn tham khảo còn song thủ 4554 các bạn nhé song thủ 4554 thì mình vào cái tần suất cặp cho các bạn tham khảo năm bốn bốn năm của chúng ta xong thổ lô cũng rất đẹp các bạn nhé tất cả cầu đều đẹp và nhịp rất là đẹp ăn và sẽ bị rát lại rất đẹp 5445 71 của chúng ta nhịp rất là đẹp đây nhịp đôi các bạn nếu các bạn có thể ngày mai các bạn có thể lót được tùy các bạn và là chốt số cho ngày 18 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé độc thủ đó là con 71 và xong thủ lô đó là 5445 và cái dàn đặc biệt 16 số thôi chạm cứng ngày mai mình bắt cho các bạn đó là chạm 16 các bạn có chạm khác thì các bạn có thể ghép vào cái chạm 16 của mình và cái dàn đặc biệt 16 số ngày mai mình kết có duy nhất một con đặc biệt duy nhất một con đặc biệt cho ngày mai để các bạn tham khảo đó là con 31 các bạn nhé đó là con 31 cho ngày mai duy nhất một con đặc biệt còn số Zalo nhóm này các bạn 0868302096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn mình cho hết các bạn vào nhóm để các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt còn lô tô của chúng ta hôm nay thì thất bại đứt cầu chúng ta ăn được à, thông mình không nhớ là bao nhiêu hôm chỉ nhớ là hôm qua đó là ngày muộn nhất à, ngày cuối cùng đó là ngày hôm qua là 39 chốt cho các bạn thì về hai nhái thôi thì bù hôm nay thì chúng ta vẫn không bị thua các bạn nhé còn đâu là trên nhóm thì mình sẽ chốt cho các bạn nếu mà kết đặc biệt từ bây giờ đi mình không chốt giảm đặc biệt nhiều số cho các bạn chỉ có 8 số một bộ thôi các bạn để cho các bạn tham khảo thôi thì ngày mai cũng là ngày thứ ba cũng là ngày 18 tháng 6 năm 2019 thì mình kính chúc tất cả các bạn là luôn luôn là chúng ta có một ngày làm việc lao động là luôn vui vẻ và thuận lợi trong công việc và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai còn các bạn xem kênh thì hôm nay mình quay trở lại kênh các bạn nếu mà ủng hộ kênh thì đó là các bạn ấn like hoặc chia sẻ là ủng hộ kênh để cho mình có động lực làm kênh lên số chốt cho tất cả các bạn tham khảo cho mỗi tối hàng ngày và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé